Kính thưa toàn thể quý Phật tử cùng đại chúng, cả thế giới chúng ta đang gồng mình trong đại dịch COVID-19. Rất là nhiều những cái sự mất mát, đau thương, tang tóc phủ trùm lên cả nhân loại. Đất nước chúng ta thì cả nước đang phòng chống dịch Covid trước một cái thực trạng rất là đau thương như vậy. Chúng ta là những người đệ tử của Phật, những người con Phật cũng vậy, không sao mà tránh khỏi những cái suy tư, những các cái xúc cảm. Dù là ai trên trái đất này mà ra đi thì cũng là cái sự mất mát đối với gia đình, với người thân. Và chúng ta cũng thế, đều là con người với nhau, sống trên cái trái đất này. Chúng ta có cái tình người. Thầy với tư cách là một tu sĩ Phật giáo cũng vậy, rất là động tâm trước một cái thảm cảnh như thế này. Và cái tâm nguyện của Thầy mong muốn đem được những cái gì tốt đẹp nhất, lợi ích nhất từ trong Phật Pháp đến cho các quý Phật tử cũng như tất cả mọi người để được lợi ích từ Phật Pháp. Cho nên ngay từ đầu mùa dịch thì Thầy cũng như chùa đã phát động tất cả các Phật tử của chùa ở tại nhà tu tập, cầu nguyện, tụng kinh, hồi hướng, mong sớm được hóa giải nạn dịch virus corona này. Cho nên hôm nay thì Thầy có một buổi thuyết giảng, chia sẻ Phật Pháp với cái mục đích là sách tấn các Phật tử tinh tấn tu tập và giữ vững lòng tin đối với Tam Bảo, củng cố lòng tin đối với Tam Bảo để chúng ta thực sự được lợi ích từ Tam Bảo. Và chúng ta cũng hồi hướng cái công đức lợi ích này đến với tất cả mọi người, vào những người anh em của chúng ta cùng sống trên cái quả địa cầu này, cùng được hưởng cái lợi ích ấy. Cho nên hôm nay Thầy có cái buổi giảng này và chủ đề của buổi giảng hôm nay đó là cầu nguyện tụng kinh tam bảo với đầy đủ đức tin để vượt qua đại dịch COVID-19. Đó là cái chủ đề mà Thầy muốn chia sẻ với các quý Phật tử ngày hôm nay. Rất mong các quý Phật tử lắng nghe, học hỏi và thấm chuẩn để đầy đủ lòng tin nơi Tam Bảo mà cảm ứng được cái sự hộ trì của Tam Bảo rồi truyền cái năng lượng ấy cho mọi người, cho người thân của mình, cho cộng đồng của mình và rộng hơn nữa cho cả nhân loại đang oàn mình chống chọi với nạn dịch Covid này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chủ đề. Thì kính thưa đại chúng, với cái chủ đề cầu nguyện tụng kinh Tam Bảo với đầy đủ đức tin để vượt qua đại dịch Covid-19 này, thì Thầy xin phân tích ra làm mấy vấn đề chúng ta cùng chia sẻ. Thứ nhất, với cái chủ đề này thì Thầy nói về cái đại dịch COVID-19. Nó là nhân duyên thế nào? À. Thứ hai là nói về sự cầu nguyện. Cầu nguyện có tác dụng gì không? Có lợi ích không? Yeah. À. Mà chúng ta cầu và nếu mà có tác dụng lợi ích thì phải cầu thế nào mới được. Thứ ba là nói về bài kinh Parita hay còn gọi là kinh hộ trì. Trong đó thì có bài kinh Tam Bảo mà chúng ta đang tu tập, đang tụng trì. Cái năng lực của kinh Parita rồi đức tin của người tu tập như thế nào? để cảm ứng vào được hộ trì. Đó, đó là ba cái ý chính trong cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. kính thưa đại chúng, thứ nhất đó là về cái đại dịch Covid này. Thì Thầy xin thưa với các quý Phật tử rằng phải xác định rất rõ chúng ta với cái nhìn của một người con Phật, người đệ tử Phật, thì khẳng định đại dịch COVID-19 này chính là nghiệp báo của chúng ta, của nhân loại chúng ta. Đây là nghiệp báo của nhân loại chúng ta. Phải xác định rất rõ như vậy. Không thể có cái gì ra ngoài cái định luật nhân quả nghiệp báo được. Nó xảy ra với con người chúng ta với nhân loại chúng ta thì biết đây là nghiệp báo. Cái quy luật nhân quả, sự thực là nó hiện hữu, không thể phủ nhận được. Đấy. Con virus SARS-CoV-2 thực chất ấy, nó chính là virus corona nó biến thể mà thành. Và cái sự lây lan của virus corona bây giờ gần như khắp toàn cả thế giới rồi. Hơn 200 nước đã bị lây nhiễm và số lượng người chết vì virus corona rất là nhiều, rất là khủng khiếp, rất tang thương, rất tang thương. Đó. Và cả thế giới bây giờ rất là vất vả, gồng mình lên để mà phòng chống dịch này và nỗi sợ hãi bao trùm. Ừ bao trùm. Thế thì cái điều thứ nhất ý, với cái nhìn của người con Phật chúng ta thì biết chắc đây là nghiệp báo của chính chúng ta, của nhân loại chúng ta. Vậy thì nhân loại trong thời gian vừa qua, những thập kỷ vừa qua, chúng ta đã gây những cái ác nghiệp gì? Xin thưa với đại chúng, Thầy xin nêu những cái ác nghiệp này, có thể chưa hết, cái nghiệp thứ nhất là nghiệp sát sinh hại vật. Cái nghiệp giết hại của nhân loại trong những thập kỷ vừa qua thật là khủng khiếp. Cái nghiệp sát hại, giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh. Đấy. Khủng khiếp. Những cái nhà máy chế biến thực phẩm đấy, nếu được đại chúng được xem những cái clip về những cái, cái nhà máy mà chế biến thực phẩm đấy. Họ sát sinh thì rất khủng khiếp, hàng loạt và rất đau thương. Những con vật nó giết, bị giết rất là đau thương. Ừ, đau thương lắm, rất đau thương. Thế mà chúng ta biết cái nhân quả của nghiệp sát hại là gì? Sát sinh thì hại mạng, quả báo là hại mạng hại mạng nghĩa là gì là tổn thọ giảm thọ là chết yểu và ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. sức khỏe bị suy yếu đó đấy là do nghiệp sát sinh thế rồi sát sinh này nó lại còn liên quan cái gì nữa nó làm con vật đau khổ à, con chim thì có tổ con cá thì có đàn bây giờ bắt mất con chim bố chim mẹ con nó bơ vơ và con cá cũng thế ta răng lưới ta bắt ta câu ta bắt và đàn cá con không biết mẹ đi đâu không biết chui vào đâu để trú và đó. thế là chúng xẻ đàn tan nghé chia ly. Cái nghiệp sát này rất nặng nề khiến cho bây giờ nhân loại chúng ta làm sao? Đấy, cái quả báo là chúng ta phải mất mạng, sức khỏe bị suy yếu và làm sao nữa rất là tang thương đại chúng thấy không? Là chia ly, chúng ta cũng phải chia ly, vợ phải xa chồng, con xa mẹ, xa cha và đau thương nữa là chết còn không được nhìn mặt nhau, thưa đại chúng. Chết không được nhìn mặt nhau. Đấy. Có bao giờ mà chết lại không được nhìn mặt nhau đâu. Dạ. Thế mà bây giờ trong đại dịch Covid này, chúng ta chết không được nhìn mặt nhau đấy. Nhưng bệnh nhân đến bệnh viện mà chết là người ta bó kín vào, không ai thấy mặt nữa, chỉ đánh số thế thôi. Thế rồi cho lên xe, rồi cho đến lò hỏa táng hoặc là cho xuống mộ chôn tập thể. Người thân, người nhà cũng không được đến, đấy, thưa đại chúng. Có đau xót không? Các quý Phật tử có thấy đau xót không? Cha mình đấy, mẹ mình đấy, chồng mình đấy, con mình đấy, mà đến lúc giây phút cuối cùng tử biệt sinh ly lại không được nhìn nhau, không được trăng chối với nhau một lời. Đau xót không? Cái đau xót này thì chúng ta mới nhớ đến những con vật. Nó bị bắt giết, đang trong đàn này, ta bắt nó đi giết. Con nó cũng không biết là mẹ bị chết lúc nào. Đó, không hề biết. Mình cũng xẻ đàn tan nghe. Bây giờ chúng ta cũng phải chịu cái cảnh quả báo này đấy. Đấy là một sự thật đấy. Con chim có tổ, chúng ta phá tổ, bắt mẹ, bắt con. À, rất là ác. Cho nên chúng ta bây giờ cũng chịu cái cảnh này đấy. Thế mới biết nhân quả nó có báo ứng và nó cũng không sai đâu thưa đại chúng. Cho nên cái, cái, cái nghiệp đầu tiên là cái ác nghiệp sát sinh, là cái đầu tiên, cái đau thương nhất mà chúng ta bây giờ phải trả giá đấy, thưa đại chúng. Với cái nhìn nhân quả của người con Phật, chúng ta biết nó là cái nghiệp này. Cái nghiệp này. Cái nghiệp ác thứ hai đó là cái nghiệp chúng ta phá hại môi trường, tàn phá môi trường. Wow. Wow. Khoan lòng đất, khoan đáy biển, wow. phá núi, phá rừng, chặt cây, và bao nhiêu cái việc tàn phá thiên nhiên không thương tiếc lòng sông đáy biển lòng hồ chỗ nào chúng ta cũng cũng có thể xâm phạm hết được Đó. đấy là cái nghiệp ác rồi chúng ta lại gì thải ra môi trường rất nhiều các cái chất độc một cách vô trách nhiệm ích kỷ chỉ vì lợi ích riêng tư của mình của công ty mình, của nhà máy mình mà sẵn sàng thải chất độc ra môi trường một cách vô tư. À, cho nên ô nhiễm các dòng sông, ô nhiễm biển, rồi ô nhiễm khói bụi, khủng khiếp thưa đại chúng. Thế nên trong những năm qua chúng ta thấy thì liên tục xảy ra gì cá chết hàng loạt, phải không? À cá chết hàng loạt ở biển. Thế rồi tầng ozone của mình bị thủng, Đấy, hiệu ứng nhà kính, đó, cháy rừng, bão, lũ quét, động đất và sóng thần. Nhiều khi chúng ta khoan, chúng ta hút dầu nhiều quá mà lòng đất trội nó rỗng ra, đất nó sụt xuống, vì dầu ở trong lòng đất nó lưu chảy chỗ này chỗ kia mà chỗ này hút mãi thì chỗ khác nó rỗng ra rỗng ra đất nó sụt xuống ở biển nó sụt xuống thì trở thành sóng thần đấy thưa đại chúng cái nhân chúng ta gieo và cái quả chúng ta phải trả đấy thưa đại chúng và cái môi trường độc hại này nó cũng khiến cho virus sinh ra phát sinh ra đấy. chính chúng ta đấy đấy là cái nghiệp ác thứ hai là nhân loại chúng ta tàn phá môi trường. Cái nữa là gì? Đó là một cái nghiệp nữa mà những năm gần đây là mạnh nhất khi mà công nghệ thông tin phát triển, mạng xã hội phát triển, thì cái nghiệp thị phi của chúng ta, nói ra thì là cái khẩu nghiệp, à, khẩu nghiệp chúng ta, thị phi, vu oan giáo họa, wow vu khống ác hại, đặt điều rất là nhiều, trước mặt khác, sau lưng khác, ác khẩu, ác ngôn, mạ lị nhau, rất là nhiều. và giấu mặt, ném đá giấu mặt, đó. đủ thứ. Chúng ta thấy cái tình trạng nhân loại trong những năm gần đây là thế đó. À, một việc gì lên mạng xã hội là đua nhau ném đá, giấu mặt để ném, vu khống ác hại sẵn sàng, bôi nhọ nhân phẩm người ta. Cái chuyện đó xảy ra rất rất là nhiều luôn. Và chuyện không nói có, chuyện có nói không, giật gân, giật tít, đủ thứ đó đại chúng thấy thế đây là cái nghiệp gì cái nghiệp thị phi ác khẩu à, tuy rằng có thể không nói bằng lời nhưng bằng bàn phím thôi nhưng cũng là thuộc về nghiệp thuộc về cái trong khẩu nghiệp đấy thế chúng ta giờ thấy bây giờ thành cái quả báo đại chúng thấy không quả báo bây giờ chính chúng ta phải bị bịt mồm bịt miệng hết đấy đó vì hôm nay là thầy giảng trực tuyến cho nên thầy không phải đeo khẩu trang Đấy. thế còn chúng ta bây giờ phải đeo khẩu trang tức là bịt mồm bịt miệng lại vì cái nghiệp miệng chúng ta thị phi nhiều quá phải không thị phi nhiều quá ngang trái nhiều thế rồi chúng ta giấu mặt ném đá thì bây giờ chúng ta còn phải bịt cả mặt nữa che hết cả mặt mũi vào không những thế còn phải bịt cả người nữa đấy mặc cái quần áo bảo hộ đấy bịt hết cả người cho nên cũng chẳng ai nhìn thấy mình là ai cả cha cũng không biết mặt con vợ không biết mặt chồng nữa không thấy nhau thế vì chúng ta mang cái nghiệp là giấu mặt mà cái nghiệp giấu mặt hại người cho nên bây giờ thành ra là chúng ta phải bịt bùng che kín chẳng ai biết ai đấy phải không? Ừ. đi ra ngoài là bịt mặt bịt mũi bịt áo bịt quần cũng phải mặc hết mà chúng ta thấy không đấy là một cái nghiệp quả nghiệp quả cái nghiệp này cái nghiệp thị phi của nhân loại chúng ta thật là phức tạp đại chúng thấy bây giờ đi gặp nhau giao tiếp mà cứ phải đeo cái khẩu trang để nói chuyện quả thật mà nếu mà không không đeo khẩu trang nói chuyện với nhau bây giờ là rất nguy hiểm à, không dám ngồi đối diện nhau mà nói chuyện đâu bắn nước bọt sang nhau là chết rồi là nguy hiểm rồi đó thế thì cái nghiệp gì cái nghiệp gì mà khiến nên cái việc này nhất khoát phải từ cái nghiệp thị phi của chúng ta à, và nói gì nói thầy trò chúng ta cũng là cộng nghiệp với tất cả đấy phải không cùng làm người trong trái đất này trong nhân loại này thì phải cộng nghiệp với nhau cả chúng ta cũng ít nhiều có cái nghiệp thị phi phải không? cho nên cộng nghiệp cả đấy cho nên mình cũng phải đeo khẩu trang cũng phải bịt mặt bịt mũi vào các phật tử thấy không <laughs> kiểm lại mà xem trong chúng ta à, ai không có cái nghiệp thị phi nào bây giờ biết đến phật pháp bớt đi thôi chứ còn chưa hẳn đã hết chưa hẳn đã hết hết ít hết nhiều nhưng chúng ta cũng đều có cái nghiệp ấy đấy à, ăn gian nói dối vu khống ác họa hại phải không ừ. à đủ thứ đủ thứ đặt điều người khác cho nên chúng ta bây giờ phải bịt mặt bịt miệng mà lạ thế đấy à, cái con virus bé tí ti thế mà nó có thể bắt chúng ta phải bịt miệng hết tất cả nghe không? bịt miệng tất cả cái nhân loại phải bịt miệng đấy, đấy. một cái trả quả nó rất là rất là tinh vi rất là kỳ lạ rất là kỳ lạ có ai mà bịt miệng được Thủ tướng Tổng thống đâu. Thế mà corona bịt được hết đấy. không? Tất cả đều phải bịt hết. phải bịt hết. Đeo phải đeo khẩu trang hết. <laughs> che chắn hết. Đấy, chúng ta thấy. Đó, đấy là cái nghiệp thị phi ác khẩu của chúng ta nó khiến giờ chúng ta chịu cái quả này đấy thưa đại chúng rồi cái nghiệp gì nữa? Những thập kỷ vừa qua, khi mà kinh tế xã hội phát triển văn minh vật chất lên cao, thì con người chúng ta chạy đua theo cuộc sống vật dục, thụ hưởng, wow. chạy đua theo danh lợi tiền tài, thụ hưởng, wow. những sự ăn chơi trác táng xa đọa, trụy lạc, diễn ra khắp nơi. Nghèo, ăn chơi, trác táng, trụy lạc khắp nơi. Và có thể nói là ăn chơi ở cái mức độ tàn nhẫn nữa cũng có. Đấy, Thầy lấy ví dụ giống như là ăn óc khỉ sống đấy chẳng hạn. Đó, bắt con khỉ nhốt vào trong cái lồng rồi cho nó nhô cái đầu lên rồi lấy dao phạt cái đầu nó mà múc óc nó mà ăn sống ăn tươi nuốt sống như vậy con cá nó đang sống như thế mà vạt cái lưng, cái lườn có lên. Thế là chiên chín luôn khi nó vẫn còn đang sống, nó khoét ăn. Thưa đại chúng, như vậy đấy. Cho nên chúng ta gọi là ăn chơi mà tàn nhẫn cũng có. Còn chắc táng sa đọa cũng rất rất là nhiều. À, sa đọa rất nhiều. Trụy lạc. Đấy, cái nghiệp ấy mà là ác nghiệp văn minh vật chất phát triển thì con người lại sinh ra như vậy lại sinh ra như vậy đó. thế thì virus corona cũng cảnh báo luôn đáp trả luôn bây giờ những cái đấy phải dừng hết đại chúng thấy những cái chỗ ăn chỗ chơi bây giờ cũng phải dừng đấy đi cũng sợ đến đây cũng sợ đó. nó cũng cảnh báo đấy đại chúng thấy không bao nhiêu những cái giá trị truyền thống tốt đẹp thì những năm tháng qua chúng ta xem thường tình người đạo lý à, tình yêu gia đình chúng ta xem thường bỏ mặc à, những cái giá trị rất là đạo lý rất nhân văn chúng ta xem nhẹ mà chúng ta xem trọng danh vọng tiền tài vật chất thụ hưởng dục lạc đó Thế thì bây giờ chúng ta phải trả những cái quả. Tất cả bây giờ phải ở nhà hết, <laughs> không đi đâu, phải quay về. Đấy, những chốn ăn, chốn chơi bây giờ cũng phải đóng cửa hết. Đó, đại chúng thấy, nó cũng là một cái, cái quả báo nó đáp trả đấy, đáp trả chúng ta. Mà chỉ gọi là con virus thì nó không đúng lắm thôi, cho phép Thầy cứ gọi là con cho nó dễ gọi vì virus corona nó không phải là con nó không phải là một sinh vật sống nhưng thôi đành gọi là vậy Phải vâng. ừ, gọi thế chỉ con virus corona nó có thể làm được cái chuyện này đó đấy chúng ta đã quá coi trọng cái dục lạc thụ hưởng ừ. mà quên đi mất rất nhiều những cái giá trị tốt đẹp thì bây giờ chúng ta cũng đang phải trả cái quả báo đấy đấy, thưa đại chúng. Thì kính thưa đại chúng, rồi còn cái nghiệp nữa, còn nhiều nghiệp, nhưng trong đó có một cái nghiệp nữa mà với con mắt của người đệ tử Phật, cái nhìn của người đệ tử Phật thì đó là cái nghiệp ác hại với chánh pháp, phá diệt tam bảo chánh pháp. Cái nghiệp đấy là nghiệp ác nữa. Ừ. Nó cũng sinh ra những cái quả báo rất xấu cho chúng ta có báo xấu chúng ta. Đấy, kính thưa đại chúng, thì chúng ta biết đó là những cái nguyên nhân mà Thầy, thầy nghĩ là nguyên nhân cơ bản, là cái ác nghiệp cơ bản mà do nhân loại chúng ta tạo ra khiến biến hiện ra virus corona. À. Trong nhà Phật chúng ta có câu gọi là tuần nghiệp phát hiện À, nhân loại chúng ta là chính báo, hoàn cảnh sống của chúng ta trong đó có cả virus corona là y báo. Y báo tùy theo chính báo mà biến hiện ra, biến chuyển. Cho nên virus corona không ngoài cái nghiệp của chúng ta. Chính do nghiệp của nhân loại chúng ta biến ra con virus này. Thế và đại chúng thấy nếu chúng ta ác nghiệp mà còn thì virus này còn. Cho nên đại chúng thấy virus này nó biến thể cực kỳ tinh vi và rất nhanh. Và đây là một sự thật đã và đang diễn ra. Nó biến thể, nó biến thể. Là vì ác nghiệp của nhân loại chúng ta vẫn còn, chúng ta chưa chuyển được cái nghiệp ác này. Thì virus này nó lại biến thể theo. Cực khổ luôn, Thầy thấy là rất khổ. Vậy thì cái để mà cho virus này thật sự nó tiêu đi thì nhân loại phải chuyển nghiệp. Đấy là cái nhìn nhân quả nghiệp báo của người con Phật chúng ta. Chúng ta hiểu như vậy và tin chắc như vậy. Nhân loại phải chuyển nghiệp. Chuyển hết thì con virus này nó sẽ hết. Còn chuyển không hết thì nó sẽ còn. Và nó còn ở mức độ nào đó do mức độ chuyển nghiệp của chúng ta nhân loại nhiều nơi chuyển nhiều thì nó sẽ nơi nào chuyển nhiều thì nơi nó sẽ giảm đi đấy. còn ác nghiệp này còn thì nó vẫn tiềm tàng tiềm ẩn ở trong trong chúng ta đấy nó vẫn tiềm ẩn trong ta và ai mà nghiệp riêng biệt nghiệp của ai mà nặng thì nó lại nó lại chiến đấu với chúng ta đó thưa đại chúng chứ làm thế nào để mà chúng ta tiêu diệt được cái con virus này Ừ. phải chuyển nghiệp thôi thưa đại chúng. Chúng ta là chính báo, chúng ta phải chuyển nghiệp thì virus tự tự tiêu. Nó tự sinh ra cũng từ vì chúng ta đấy. Đại chúng thấy nhân loại qua rất nhiều đại dịch rồi, phải Cứ chữa được dịch này lại phát sinh dịch mới, diệt được con virus này, vi khuẩn này lại phát sinh virus, vi khuẩn mới. Vì cái nghiệp ác của chúng ta nó còn, nghiệp ác còn thì nó cứ đeo đuổi nó sinh ra cái y báo chúng ta nó nó như vậy đại chúng phải thấy rõ cái điều này với cái lăng kính của phật giáo chúng ta thì phải thấy rõ nhỉ đó như vậy là cái ý thứ nhất đại chúng phải hiểu rõ đại dịch covid 19 này chính là nghiệp báo của nhân loại chúng ta chúng ta phải rõ cái điều đó với cái nhìn của người con Phật chúng ta phải thấy và tin chắc là như vậy. Nha. Và muốn chuyển được nó thì chúng ta phải chuyển nghiệp. Wow. Trong chuyển nghiệp thì có cá nhân chuyển nghiệp, cộng đồng chuyển nghiệp và nhân loại chuyển nghiệp. Cá nhân chuyển nghiệp thì người đó người đó thoát. Và cộng đồng chuyển nghiệp thì cộng đồng đó thoát, mà nhân loại chuyển nghiệp thì nhân loại cùng thoát ai không chuyển thì người đó khó thoát vào nếu có cái nghiệp này thì khó thoát nếu không chuyển chúng ta biết rõ cái đạo lý này rồi đấy là cái ý thứ nhất sang cái ý thứ hai nói về cái sự cầu nguyện à, chùa chúng ta đã tổ chức cho phật tử cầu nguyện tụng kinh tu tập vậy thì cái cầu nguyện ở đây Tại chúng thấy là vừa rồi Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng khuyến thỉnh tất cả tăng ni Phật tử trong cả nước tổ chức cầu nguyện để hóa giải tiêu trừ đại dịch Covid này. Đã tổ chức, các chùa đều cầu nguyện, các Phật tử cầu nguyện. Và không những thế, trên thế giới bây giờ tất cả các tôn giáo đều cầu nguyện hết. Các tôn giáo đều cầu nguyện. Và Thầy nghĩ rằng có lẽ kể cả những người bây giờ không theo tôn giáo cũng phải cầu nguyện thôi. Không phải chỉ những người có tôn giáo mới cầu nguyện đâu. Những người không có tôn giáo cũng cầu nguyện vì họ bây giờ biết sao đây. Đó. Mình tuy là vô thần nhưng bây giờ thì biết sao vì con Covid này nó không nhìn thấy nó, chẳng biết nó đến với mình lúc nào. Con Covid này nó rất bé, bé đến nỗi mắt thường không nhìn thấy phải dùng kính hiển vi mới nhìn thấy. Nhưng thưa đại chúng, trước đại dịch này, con người chúng ta cũng mới thấy mình thật sự là mong manh, là nhỏ bé. Đúng không đại chúng? Chúng ta mới thấy chúng ta rất mong manh, rất nhỏ bé chứ. Không chỉ con Covid nó nhỏ bé đâu, mà chúng ta cũng mong manh, cũng rất nhỏ bé. Cái mạng sống của mình quá mong manh mình cũng rất nhỏ bé trong cái vũ trụ mênh mông này. Đấy. Đấy. Chỉ con virus tí ti nó cũng giết chết mình cơ mà, Nó cũng giết chết mình thì mình thấy mình quá mong manh nhỏ bé không? To lớn gì đâu. À, bao năm ta nghĩ ta là anh hùng, ta là chúa tể của muôn loài. Bây giờ mình thì đâu có phải là chúa tể của muôn loài nữa đâu. Phải không? virus corona bảo sao mình phải nghe vậy đấy <laughs> nó bảo bịt miệng là phải bịt miệng nó bảo không đi ra ngoài là phải không đi ra ngoài nó bảo không được ăn chơi là không được ăn chơi Ai chúng thấy không ừ, nó bảo phải đứng cách xa nhau ra xa ta ra là ta phải xa ta ra <laughs> thấy không ừ, có đứng gần nhau đâu nó bảo chết cũng không được nhìn mặt nhau là ta cũng phải tuân thủ đấy đại chúng thấy không Thế thì mình đâu đã phải là chúa tể muôn loài, mình có anh hùng to lớn gì đâu. Mình rất là nhỏ bé đấy chứ, quá nhỏ bé thôi. Cho nên ấy, con người chúng ta cũng không nên tự vỗ ngực cho mình là, là anh hùng, là vĩ đại gì cả. À, để chúng ta tước đi các cái quyền khác của muôn loài. Bao năm chúng ta xem rằng con người là chúa tể và vật để dưỡng nhân muôn loài là đều để phục vụ con người hết nhưng bây giờ chúng ta mới thấy không phải rồi con người cũng rất mong manh rất nhỏ bé thôi có phải không đấy là một sự thật đấy. cho nên kể cả những người có tôn giáo hay không tôn giáo bây giờ cũng thế đều phải nghĩ đến cầu nguyện thôi thôi thì cầu với ai thì cầu nghe không? à, cầu trời, cầu Phật, cầu Thánh, cầu Thần, cầu Tiên, cầu Chúa. <laughs> cứ cầu thôi, cầu. Không biết là ai nghe được để giúp mình không thì cứ cầu thôi. Bây giờ phải cầu hết đến thưa đại chúng. Cả thế giới cùng cầu, cầu nguyện rồi. Mà cầu nguyện đâu có phải là xấu. Thôi ít ra thì cầu nguyện mình cũng thấy thỏa được cái lòng đấy, nghĩ rằng các đấng thiêng liêng người ta đã nghe tiếng rồi người ta cũng sẽ giúp đỡ mình chút nào đấy thì được, chút đấy. Dạ. Cầu nguyện chẳng có gì xấu, dạ. không gì xấu. Cầu nguyện nghĩa là gì? Là là cầu mong và ước nguyện. Ta gửi cái điều cầu mong và cái ước nguyện của chúng ta đến với các đấng thiêng liêng mà ta tin tưởng. Mong được các đấng ấy cứu độ cho, giúp đỡ cho, hộ trì cho. Đấy là cầu nguyện. Đó. À. Dạ tôn giáo nào thì cầu với giáo chủ của tôn giáo ấy, của đấng thiêng liêng của tôn giáo ấy. Tín ngưỡng nào cũng thế, cầu với những cái vị họ tin tưởng. Hôm nay trong cái chủ đề này thì Thầy nói đến cái sự cầu nguyện trong Phật giáo của chúng ta. Thế thì cái việc cầu nguyện trong Phật giáo đã có từ ngàn xưa, nghe không? Có từ ngàn xưa. Chứ không phải nói là Phật giáo không có cầu nguyện trong hệ thống kinh điển Phật giáo rất nhiều bài kinh cầu nguyện. Vì chúng ta cũng tự biết chúng ta rất yếu đuối, rất mong manh. Không phải chúng ta hoàn toàn tự lực được đâu, thưa đại chúng. Có ai mà tự lực được đâu. Không ai vỗ ngực rằng mình tự lực riêng mình được cả. Trong Pháp giới nhân duyên này khẳng định chúng ta không thể tự mình hoàn toàn được. À, chúng ta sinh ra đã phải có nhờ cha, nhờ mẹ mới có mình đứa bé phải bú sữa mẹ, phải được mẹ chăm bẵm mới lớn lên. Muốn đi thì cũng phải dựa vào cái cái xe đẩy mới, mới tập đi được. Mà làm sao mà lại bảo mình không nương tựa? Đó, tất cả chúng ta đều phải có sự nương tựa vì chúng ta biết chúng ta rất nhỏ bé. Đó. Chúng ta phải cầu nguyện. Yeah. Vậy thì trong Phật Pháp chúng ta, sự cầu nguyện cũng là cần thiết vừa giúp đỡ cho mặt tinh thần của chúng ta nó được nâng lên vào đó thứ nữa là gì à, như một lần thầy đã giảng cái chủ đề về cầu nguyện thành tựu đấy để cầu nguyện thành tựu chúng ta phải có đủ nhân duyên vì pháp giới này là pháp giới nhân duyên cái gì cũng thế đủ nhân đủ duyên thì sẽ thành tựu cầu nguyện cũng thế không ra ngoài nhân duyên Thế cầu nguyện mà để thành tựu thì thường phải có đủ năm cái duyên như thế này. Thứ nhất ý, là cái lời cầu nguyện của chúng ta, cái nội dung cầu nguyện chúng ta nó thế nào? Nó có chân chính hay không? Hay là nó bất chính, bất chân? À. Ví dụ bây giờ chúng ta là cầu nguyện, cầu cho mình được mạnh khỏe, thọ mạng được kéo dài. Đấy là việc chân chính và chứ bây giờ ta cầu cho người này bị chết cầu cho người kia mắc dịch thì đấy là ta cầu sai ta cầu như thế là không chân chính điều ấy là điều ác không phải là thiện cầu không được cái đấy là duyên không tốt không thể do cầu nguyện với ác tâm như thế mà thành tựu được cái thứ hai là chúng ta cầu với đối tượng nào với đấng bề trên là ai người ấy có oai đức lớn không hay là oai đức nhỏ? À, người càng có oai đức lớn, có phước báo lớn thì cầu nguyện chúng ta càng dễ thành tựu. Tại chúng nhớ như vậy. Chúng ta rất là may mắn chúng ta được là con Phật, là đệ tử của đấng tối tôn, tối thắng, tối thượng và là vua trong tất cả các vua, thánh trong tất cả các bậc thánh, chúa trong tất cả các bậc chúa là đấng tối tôn nhất. Chúng ta cầu nguyện với Phật. Đức Phật là đầy đủ, bi trí dũng, oai đức đầy đủ, phước đức đầy đủ, mọi mặt viên mãn. Cho nên đây là một cái nhân duyên phước lành của tất cả tăng ni Phật tử chúng ta. Đấy là đối tượng cầu. Thế còn các tôn giáo khác thì họ cầu với giáo chủ của họ. Giáo chủ của họ không biết là bậc gì mình không biết, phải không? Ừ. Rồi có những tín ngưỡng họ cầu với lại con voi đá, ngựa đá, chó đá, phải ông thần cây đa, cây đè, rất nhiều thứ như dạ, vậy chúng khác nhau. Nhưng ở đây Thầy giới hạn là trong Phật tử chúng ta là cầu nguyện với Phật, với Tam Bảo. Dạ. Phật, Bồ Tát, các vị Thánh Tăng với chư thiên, chư thiện thần, các vị hộ pháp, thiện thần. Đó, đấy là đối tượng chúng ta cầu nguyện. Cái thứ ba, đó là gì? Chúng ta cầu nguyện có chân thật, chân thành nhất tâm hay không? Trí thành tha thiết không? Có chân thiết hay không? Hay ta cầu mà cầu à, cầu ơi, à, cầu cho lấy lệ, cầu cho có. Đấy, người ta nói cầu nguyện tha thiết chân thành, trí thiết trí thành, chân thiết đấy gọi là chân thiết, thì cái cầu ấy cũng dễ thành tựu, cũng dễ thành tựu. Chứ còn cầu hời, cầu hợt, à, chắp tay vái vái khấn khấn vài câu thì đấy chẳng ăn thua gì cả, nó không có năng lượng gì cả thưa đại chúng. Ừ, chúng ta cầu như thế thì giống như cái điện thoại sắp hết pin ấy, không thể bắt được sóng đâu, ừ, không bắt được sóng không bắt được sóng giống như cái đài mà không, pin sắp hết đấy không bắt được sóng câu kiểu không được phải mạnh mẽ mạnh mẽ đây là tâm trí thành tha thiết nhất tâm người ta gọi là à, nguyện thiết đấy. tha thiết cái thứ tư là gì đó là chúng ta có phát nguyện tu tập để chuyển hóa các cái ác nghiệp của mình không? Chúng ta cầu nguyện với các đấng tối cao, thế nhưng mà chúng ta lại cứ giữ nguyên thói hư tật xấu, ích kỷ của mình, thì có Phật trời nào mà hộ trì chúng ta không? Những cái tính ác của mình vẫn giữ, không hề có phát nguyện sửa đổi chút nào thì Phật Thánh cũng không thể giúp cho những cái người cầu kiểu ấy được đại chúng thấy không? giống như trong nhà chúng ta có đứa con ấy nó đến nó cầu xin chúng ta xin bố mẹ cho tiền nhưng mà mình vẫn biết thằng này giữ cái tính ăn chơi phá tán thì không bao giờ <laughs> mình cho tiền cả phải thấy nó dạo này chăm chỉ nó hứa nó sẽ làm mà nó hứa thật nó phát nguyện nó sẽ sửa đổi tính nét thì lúc ấy mới cho tiền để nó nó làm ăn chứ còn biết chắc anh chàng này chỉ là hứa suông thôi mà chả có thật tâm gì cả không bố mẹ nào cho tiền cả Đấy, chúng ta là người phàm mà còn biết như vậy. Đó. Con mình mà nó hứa hão, hứa huyền, ấy, chả sửa đổi gì thì không dạy gì cho nó tiền, nó hỏng thêm. huống hồ là các đấng tối cao, các ngài quá biết đi chứ, phải không? quá biết chúng ta. Cho nên này cầu thì phải chân thật và nguyện chuyển hóa tu tập cũng phải chân thật. Chuyển hóa những cái xấu xa của mình, những ác nghiệp của mình, thói hư tật xấu của mình chân thật thì chúng ta mới cảm ứng với các ngài được chứ nói cảm ứng cho nó cho nó có đạo lý mới được các ngài chấp nhận và cái thứ năm đó là chúng ta phải có phúc báu dự trữ những người đã tích lũy nhiều phước lành nhiều thiện nghiệp thì người ấy cầu nguyện cũng rất dễ thành tựu thưa đại chúng mình cái gia sản của mình toàn là nghiệp ác nghiệp xấu thôi bây giờ vào cầu vào rất khó thành tựu rất khó nhưng người này đã có một cái gia sản thiện nghiệp đã bao nhiêu năm tháng tích lũy phước báu thiện nghiệp rồi người ấy đến cầu đến nguyện rất dễ thành tựu mặc dù họ không biết khấn cầu giỏi đâu à, nhưng do phúc báu tích lũy của họ mà họ cảm ứng được nó thành tựu cái, cái việc của họ đó như trong cái bài giảng về cầu nguyện thành tựu thầy đã giảng rất kỹ về những cái nhân duyên này trong việc chúng ta cầu nguyện và như vậy chúng ta thấy rằng cầu nguyện là là có tác dụng nếu đủ nhân và đủ duyên chứ không thể phủ nhận cầu nguyện như một số người một số người nói rằng phật giáo không có cầu nguyện cái đó hoàn toàn không đúng không đúng nghe không? Ừ. Đó. Bồ Tát Phổ Hiền cũng còn phải phát nguyện đấy, mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền thế rồi rất nhiều các bồ tát cũng phải cầu phật khai thị cho mới được chứ đâu có phải trí của mình đã đủ đâu phải nương vào trí phật chứ không phải không cầu thỉnh phật khai thị cho mới mở được trí cho mình nghe không? Đấy. đức anan khi gặp nạn không có phật độ cho thì phá hỏng giới thể rồi nghe không? đấy, phải nhờ phật độ đấy chứ năng lực đó đấy là nói về cái việc cầu nguyện nha thì để phật tử chúng ta tin chắc rằng cầu nguyện với đầy đủ nhân duyên như vậy sẽ có tác dụng ở đây thầy chưa nói tác dụng lớn hay nhỏ nhưng mà chắc chắn nó có tác dụng lớn hay nhỏ còn tùy thuộc vào duyên của mình như thế nào nghe không đó nhớ đấy là cái ý thứ hai Bây giờ sang cái ý thứ ba là nói về cái năng lực hộ trì của kinh Parita Đó. và đức tin của cái người tu tập. Đó. Thì thưa đại chúng, kinh Parita là hệ thống các bài kinh có tính chất hộ trì an lành cho những người trì tụng là hệ thống những bài kinh có tính chất hộ trì hay là bảo hộ hay là bảo vệ hộ trì bảo hộ hay bảo vệ cũng thế thế thì trong hệ thống kinh điển trong phật giáo nguyên thủy thì à, hệ thống được khoảng độ gần ba chục các bài kinh này có tính chất hộ trì an lành cho người trì tụng và tu tập Thế, và thường dùng nhất là khoảng 11 bài kinh thường dùng nhất là 11 cái bài kinh Thầy cũng xin kể cho đại chúng mấy cái bài kinh như này. Ví dụ như các bài kinh, bài kinh hạnh phúc, kinh tam bảo, hay còn gọi là kinh châu báu đấy, mà chùa chúng ta hiện đang tụng cái bài kinh này. Đấy. Thứ ba là kinh tâm từ bi, thứ tư là kinh ngũ ẩn, thứ năm là kinh khổng tước, thứ sáu là kinh luân hồi, thứ bảy là kinh tràng đảng minh hộ, thứ tám là kinh a xá Nam Chi. Thứ chín là Kinh Ương Quật Ma La. Kinh Ương Quật Ma La nói về ông Ương Quật Ma La đấy, Angumila đấy. Ừ. Đại chúng nhớ câu chuyện ông Angumila khi ông được Phật độ và ông xuất ra Và cái ngày hôm ấy ông đi khất thực về, ông gặp một sản phụ đang đau đẻ bên đường, quằn quại mãi không đẻ được. Ông ta thương quá và ông ta không biết làm thế nào. À, vì ông ta cũng chẳng có vợ, ông chẳng biết đẻ như thế nào thấy người ta la khóc thế là ông chạy về với phật bạch phật nói bây giờ con thấy thương quá thế phật dạy angumila là ông hãy đến ông nói với sản phụ thế này từ ngày tôi sinh ra tôi chưa từng sát hại một sinh mạng nào đây là lời nói chân thật nguyện do lời nói chân thật này mà sản phụ được sinh nở dễ dàng Thế khi Phật dạy Agumila như vậy thì ông giật mình, ông bảo Bạch Thế Tôn, chính con là kẻ đã giết 999 người rồi. Đấy. Nói sao bây giờ Phật lại nói con thế thì con không dám nói đâu. Thế thì Phật nói là ta nói ở đây con đang là một vị tỳ kheo. Có đúng không? Cho nên ấy, nói đấy không phải là sai. Con sinh ra là từ ngày con sinh ra trong Phật Pháp này này. Nghe không? Con chưa từng sát hại một chúng sinh nào. Đây là sự thật, có đúng không? Lúc ấy Agumila mới thấy là <laughs> đúng rồi. Đúng từ ngày mình xuất ra coi như là sang một cuộc sống mới, một đời mới rồi. Cuộc đời trước của mình đã chết rồi, cái đời sống trước mình đã chết rồi hết rồi thế và agumila rất là an tâm đến chạy đến chỗ cô sản phụ đó và nói này sản phụ kể từ ngày tôi sinh ra tôi chưa từng sát hại một sinh vật nào sinh linh nào đây là lời nói chân thật của tôi nguyện nhờ lời nói chân thật này mà sản phụ được sinh nở dễ dàng thì agumila vừa nói dứt lời thì sản phụ sinh con rất nhẹ nhàng cháu bé rất là bình an đó đấy kinh agumila à, là kinh hộ trì an lành bài kinh thứ 10 là kinh thất giác chi bài kinh thứ 11 là kinh buổi sáng tốt lành đấy là phật giáo nguyên thủy thường tụng đọc 11 bài kinh này gọi là kinh parita là kinh có tính chất hộ trì an lành chùa chúng ta thì thường tụng bài kinh tam bảo và hiện nay gần ba tháng rồi toàn thể tăng ni phật tử của chùa đang tụng trì bài kinh tam bảo đây gọi là kinh hộ trì an lành. Thì kính thưa đại chúng, bài kinh Tam Bảo còn gọi là kinh Châu Báu. À, thì nhân duyên tại sao mà Thầy lại cho đại chúng tụng trì bài kinh này trong đại dịch COVID-19 này? Nó có nhân duyên là bài kinh này được tụng đọc cũng trong một cái đại dịch của thành Vesali. Thành Vesali bị đại dịch, một cái đại dịch chết vô số người. Dân chúng thì lại hạn hán, đói khổ nữa. Và sau đó thì các vị tướng lĩnh, vua quan đã đến thỉnh Phật và tăng đoàn đến để cứu độ cho. Và khi mà đến nơi Đức Phật đã sai A Nan và 500 tỷ kheo đi xung quanh thành Tỳ Xá Ly tụng bài kinh Tam Bảo này hay bài kinh Châu Báu này ba vòng và do nhờ năng lực của kinh mà sau đó thì trời đã đổ mưa và dứt trừ cái nạn hạn hán của dân chúng ở đó rồi tẩy sạch cái môi trường ở đó trở nên rất là thanh tịnh trong sạch và sau đó một tuần là cái dịch dứt trừ cái đại dịch cái dứt trừ đó chính vì thế cho nên đây là một cái sự rất trùng hợp cũng trong đại dịch này, thì Thầy cho toàn thể đại chúng, tăng ni Phật tử của chùa cùng tụng bài kinh Châu Báu, Kinh Tam Bảo này để chúng ta cầu nguyện vào cho cái đại dịch này nó sớm được tiêu trừ, sớm được hóa giải. Đấy là nhân duyên. Thì hôm nay, cái năng lực của Kinh Parita như thế nào? Thầy xin được trích giảng lại một phần trong Bộ Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, bài kinh số 103 nói về năng lực tụng trì Kinh Parita, Kinh Hội Trì An Lành. nha Hội Trì An Lành. Trong bài kinh này, thì vua milan đà cật vấn tỳ kheo Na Tiên. Ông vua ông nói thế nào? Ông bảo rằng là tôi nghe Đức Phật nói rằng người nào tụng kinh Parita thì sẽ thoát khỏi uy lực của từ thần. Nghe không? Ông bảo không biết điều này có thật hay không. Một mặt Đức Phật thì nói rằng chẳng ai là thoát khỏi lưỡi hái của tử thần cả, ai rồi cũng phải chết. đúng rồi, ai mà chẳng phải chết. Thế nhưng ở đây Đức Phật này nói là sao? Người nào tụng trì kinh Parita thì sẽ thoát khỏi uy lực của tử thần cho nên ông thắc mắc với tỳ kheo na tiên thế thì ở đây tỳ kheo na tiên mới nói thế này thưa đại vương thật là chính xác kinh parita có nghĩa là kinh hộ trì an lành hộ trì có nghĩa là bảo vệ che chở bảo vệ và che chở cho những người có đức tin những người còn thọ mạng nên ngăn chặn được tử thần không cho đến sớm chứ không phải Kinh Parita có năng lực bảo vệ và che chở cho những người không có đức tin, những người thọ mạng đã chấm dứt Tâu Đại Vương. À nha. Tỳ Kheo Na Tiên trả lời rất là rõ cho vua Milan Đà. Đức Phật thì nói không sai, Đức Thế Tôn không bao giờ nói sai. Kinh Parita có thể hộ trì an lành được cho những người nào trì tụng, trì tụng kinh này, nhưng người ấy phải trì tụng có đức tin và có thực hành. Chứ không phải hộ trì được cho những người không có đức tin, không thực hành. Và đặc biệt nữa là người ấy phải còn, còn thọ mạng, còn thọ mạng. Nhé. Đấy. Phải còn thọ mạng nữa. Thế thì ở đây cái thọ mạng là cái gì? Thầy xin chia sẻ với đại chúng, đại chúng hiểu rõ cái chữ thọ mạng. Thọ mạng tức là tuổi thọ của mạng sống của chúng ta gọi là thọ mạng. Nghe không? Thế thì trên trái đất này ấy, mỗi loài, mỗi giống đều có cái thọ mạng khác nhau. Thầy lấy ví dụ như là loài người chúng ta, cái thọ mạng của nhân loại trung bình bây giờ là khoảng 70 tuổi. Vào Việt Nam chúng ta những năm trước thì có 65 tuổi, bây giờ cũng được trên 70 rồi. Một số nước thì riêng từng nước thì thọ, tuổi thọ cũng có khác nhau nhưng bình quân trên thế giới là khoảng 70 tuổi. Thế loài ví dụ như loài chó thì nó chỉ thọ mạng trung bình của loài chó là khoảng 15 năm thôi. Đó. Rồi các loài vật khác cũng thế. Đó. Mỗi loài nó có một cái thọ mạng khác nhau, cái tuổi thọ khác nhau. Các cây cối nó cũng có tuổi thọ riêng của nó. Cây lúa thì chỉ 3 tháng thôi. Đó. Giống ngắn ngày giờ chứ không chỉ hai tháng là nó tự nó chết, nó già nó chết đi. Cây lau cũng thế chỉ mấy tháng cây sen cây súng của chúng ta nó chỉ hai ba tháng thôi mùa hạ mấy tháng mùa hạ nó nở tưng bừng lên xong rồi nó lụi tàn nó chết đấy Và vâng. đấy là tuổi thọ nó thế thôi thế thì chúng ta thấy là có phải mỗi loài mỗi loại mỗi giống có một cái cái tuổi thọ khác nhau không ờ, thế nhưng mà tuổi thọ này thì nó có cái chung và có cái riêng trong cái loài đấy thì chung là như vậy nhưng mà riêng mỗi người mỗi loài mỗi mỗi cá nhân lại có cái tuổi thọ riêng khác nhau, thọ mạng khác nhau. Đại chúng hiểu chỗ này chưa? Đấy, nhỉ? Đây gọi là thọ mạng. Đấy. Thầy hay lấy ví dụ mỗi người sinh ra giống như một cái đèn đấy, cái đèn đây này. Mỗi cái đèn có một cái bấc. Cái bấc đấy là hình dung cho thọ mạng của chúng ta đấy. Cái ngọn lửa cháy là sự sống của chúng ta. Cái bấc gọi là thọ mạng chúng ta cái đèn nhỏ cái đèn dầu nho nhỏ thì có cái bấc ngắn thế này thôi còn cái đèn phao to hay cái đèn đèn đèn bão ấy, chẳng hạn thì nó có cái bấc dài hơn khác nhau Đấy, thế nhưng mỗi một cái đèn thì cũng lại khác nhau chứ không phải cái bấc nào cũng dài nhà máy người ta cắt nhiều khi cũng không bằng nhau đâu có cái ngắn có cái dài không? thế thì con người chúng ta cũng thế có cái thọ mạng chung và có cái thọ mạng riêng từng người Đại chúng hiểu chỗ này về thọ mạng chưa? Thế thì ở đây Na Tiên nói rằng Kinh Parita hộ trì được cho những ai, những ai tùng trì Kinh này mà có đầy đủ đức tin và còn thọ mạng. Chứ người ấy thọ mạng hết rồi thì Kinh cũng không hộ trì được. Ví dụ ông cụ già 99 tuổi hấp hối sắp chết rồi mà bảo tụng kinh này để khỏi, để khỏe sống lại thì không có. Cái người ung thư đến giai đoạn cuối cùng rồi chỉ còn thở hắt ra thì bảo tụng kinh này để sống trở lại không thể có đại chúng phải hiểu như thế cái người đấy phải còn thọ mạng nhé còn thọ mạng ví dụ đấy các thanh niên đang khỏe mạnh thế này à, mà mắc dịch mắc bệnh à, mà biết tu tập thì chúng ta thoát được đấy, thoát được thì kính thưa đại chúng có thể nói là kinh Parita này hộ trì được cho những người còn thọ mạng và giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái chết gọi là bất đắc kỳ tử cái nhà phật gọi là hoạnh tử hoạnh tử là chết ngang chết không đúng thời không đúng thời chết chưa hết thọ mạng Đó. chưa hết thọ mạng đã phải chết rồi chết thọ mạng thì kính thưa đại chúng cái gọi là chết mà không đúng thời thì nó nhiều lắm thưa đại chúng con người chúng ta sinh ra thì ai cũng giống nhau, phải không? Ai cũng từ bụng mẹ mà sinh ra. Ừ, có thể sinh ở chỗ này, chỗ kia khác nhau một chút. Có người thì sinh ở bệnh viện, có người sinh ở nhà, có người sinh ở trên đường, <laughs> có người đẻ rơi ở ngoài ruộng như thế. Thế nhưng mà ai là cũng từ bụng mẹ mà ra cả. Thế nhưng mà còn chết ấy thì mỗi người mỗi kiểu, thưa đại chúng, mà rất nhiều kiểu chết cái chết mà gọi là chết tự nhiên ấy tức là chết hết tuổi thọ là cái chết mà ai cũng mong muốn nhất đấy thưa đại chúng à, sống hết tuổi thọ rồi chết sống đến già và cái bệnh là chỉ cái bệnh của già mà chết thôi thì đấy gọi là người chết đúng thời nghe không? thế còn chúng ta bây giờ chết phi thời gọi là hoạnh tử nhiều lắm thưa đại chúng chết hoạnh tử là gì thứ nhất là chết do bệnh đấy. bệnh à, bệnh thì thứ nhất là bị chết là sao bệnh nặng quá là chết hay là bệnh mà không gặp thầy gặp thuốc cũng chết không có phước gặp được thầy thuốc tốt là chết hay là bệnh có gặp thầy gặp thuốc nhưng mà lại không chịu không uống đúng cách không điều trị đúng cách cũng chết hay là có gặp thầy nhưng mà lại cho thuốc sai cũng chết thưa đại chúng đấy đấy là chúng ta đều gọi là hoạnh tử đấy gặp thầy mà cho thuốc sai là <laughs> chết luôn chết đấy chết oan chết uổng đấy đấy đấy là một vào một cái chết do bệnh nhé. tất nhiên bây giờ chết do bệnh rất nhiều thưa đại chúng rồi chết do cái gì nữa chết do bị cái tội mà bị tội mà bắt phải chết và phạm tội ờ, hình pháp của quốc gia bắt phải tử hình đấy là bắt phải chết đấy cũng là hoạnh tử đấy thưa đại chúng đáng nhẽ mình còn được sống mấy chục năm nữa như bây giờ mà phạm tội giờ, bây giờ vua hay là pháp luật nhà nước bắt phải tử hình thế là phải chết đấy thưa đại chúng đoạt mạng sống của mình mặc dù mình còn có thể sống được nữa chưa hết thọ mạng rồi chết gì nữa chết do mình tự tử phải không mình ma xui quỷ ám chán đời cũng đi tự tử đây là tự mình đoạt mạng sống của mình mặc dù mình còn sống được nữa thọ mạng chưa hết đúng không ạ bây giờ bây giờ cái hiện tượng tự tử cũng chuyện tự tử rất nhiều thưa đại chúng xã hội phát triển này giờ tự tử rất nhiều nhảy cầu rất nhiều nghe đó rồi một cái chết nữa mà rất nhiều đó là chết do tai nạn thưa đại chúng chết do tai nạn cũng đa phần gọi là hoạnh tử đấy à, tai nạn làm sao nạn xe cộ phải không chết trôi chết cháy chết chìm máy bay rơi phải không núi đổ đá đè cây sập phải không sập hầm xảy hố đủ thứ chuyện à, rồi điện giật đại chúng thấy không trong công xưởng nhà máy cũng bị tai nạn chết nhiều lắm động đất sóng thần núi lửa bao nhiêu cái chết do tai nạn vô số thưa đại chúng thấy không nhiều lắm rồi chúng ta còn có cái chết là do những loài trùng thú ác độc nó cắn phải không? bị rắn cắn bị hổ vô cũng chết Đấy chết do bị làm sao bị ngộ độc bị đầu độc ừ. do môi trường độc hại mà chúng ta chết bị vào cái vùng nó độc uống phải nước độc chúng ta chết rồi chết cho chiến tranh cái chết cho chiến tranh bây giờ cũng khủng khiếp mà phải chúng thấy nhà các nước một số nước vẫn chiến tranh liên miên và chết trong chiến tranh cũng rất nhiều cái này là do chính con người chúng ta gây ra Đó. rồi chết do ăn chơi xa đọa mà chết mà ăn chơi chắc táng quá kiệt sức bị ma quỷ nó hút tinh khí rồi cũng chết say rồi nghiện nghiện ngập mà chết đấy đại chúng đấy là do ăn chơi mà chết đấy chứ ừ. Ừ. rồi chết do bùa chú và pháp thuật đấy trong kinh dược sư đức phật nói còn có những người chết do bùa chú do pháp thuật đấy, trù ẻm ta dùng bùa chú người ta trù ẻm mình mà mình chết đấy rồi chết do ma quỷ và phi nhân nó đoạt mạng nó giết hại mình chứ không phải không có ma quỷ đó. rồi chết do gì do lao lực quá sức mà, mà chết làm việc quá sức qua mà chết rồi cái chết nữa là chết gì chết đói chết khát chết rét chết nóng <laughs> cái này chúng thấy nhiều không ừ, rất là nhiều cái kiểu chết khác nhau không kể ra hết được rất nhiều kiểu đấy mà những cái chết đấy cũng là hoạnh tử đấy thưa đại chúng chết chưa hết tuổi thọ chưa hết thọ mạng đã chết rồi gọi là là hoạnh tử thế thì ở đây ấy, na tiên nói rằng kinh parita có thể hộ trì cho những người còn thọ mạng nha những người còn thọ mạng nhưng mà phải có đức tin và và hành trì thì mới có thể hộ trì được chứ không thể hộ trì cho những người thọ mạng người ta hết rồi thọ mạng đã hết thì phải chịu thôi đó cuộc đời chúng ta ai cũng mong sinh thuận tử an sống hạnh phúc chết bình an phải Đấy. thế nhưng mà làm thế nào để được như vậy đấy, đấy. làm thế nào thì kinh parita này na tiên nói rằng có khả năng hộ trì đấy khả năng hộ trì thì vua đà mới nói rằng đại đức nói như vậy thì tôi tạm thời tin na tiên mới nói rằng Thưa Đại Vương, quả thật, những người có đức tin nơi Tam Bảo, có đức tin vào năng lực của Kinh Parita, tin về những đức lành của Kinh Parita, dốc lòng trì tụng Kinh Parita thì có thể tiêu trừ các bệnh tật, tai ương, hoạn nạn, lại có công năng hộ trì an lành, ngăn ngừa được lưỡi hái của tử thần là điều chắc thật. Đấy, Na Tiên là một vị Thánh A-la-hán, khẳng định như vậy. À, khẳng định với với vua Milanda. Những người có đầy đủ đức tin như vậy thì kinh Parita có thể hộ trì cho người ta thoát được nạn, wow, thọ mạng được an lành. Đó. Thì ông vua mới nói là Đại Đức hãy cho tôi nghe những cái dẫn chứng bằng cớ. Na Tiên mới lấy ví dụ. Thưa Đại Vương, như là ở tại thành Vesali, Đại Đức Ananda cùng 500 tỳ kheo đã tụng kinh Parita, tức là bài kinh Tam Bảo đấy mà chúng ta vẫn tụng nó. Cả đêm chọn ba vòng quanh thành, tất cả chư thiên trong nhiều cõi giới đã hoan hỷ và sau đó tất cả sự kinh sợ, bệnh dịch, phi nhân của nhân dân trong thành đều được tai qua nạn khỏi. Đó. Cái này là cái, một cái bài kinh rất là cụ thể trong Kinh Phật. Đấy. Rồi gì nữa? Na Tiên để nói tiếp, các vị Thánh Tăng, Cao Tăng thường truyền tụng rằng nếu chuyên chỉ tụng Kinh Parita thì rắn độc phải lặng lẽ cúi đầu bỏ đi, không dám có ý định cắn mổ nữa. Kẻ trộm vừa giơ gậy muốn đánh nghe Kinh Parita thì phải dịu dàng bỏ thõng tay xuống. Voi sổ mạch, tức là con voi mà động dục, á, rất hung dữ, chạy đến muốn trà đạp người nghe kinh Parita chúng dưỡng lại hiền lành ngoan ngoãn bỏ đi dùng lửa cháy cực mạnh đốt người đang chỉ tụng kinh Barita lửa ấy không hại được người chỉ tụng kinh. Dùng thuốc độc để hại người chỉ tụng kinh Barita cũng không hại được. Đó, thì Kheo Na Tiên khẳng định với vua Milan Milanda như vậy. Rắn độc, voi dữ, vào cho đến kẻ cướp ác hại, vào cho đến đánh thuốc độc người ta cũng không thể hại được cái người trì tụng kinh Parita cơ mà. Thế đại chúng chúng ta thấy cái, cái năng lực hộ trì của kinh Parita lớn mức nào. Ừ. Thưa Đại Vương, lại có trường hợp một con công quyết tâm tụng kinh Parita để tự bảo vệ mạng sống của mình. Có người thợ săn kiên trì đặt bẫy tới bao nhiêu lần, bao nhiêu năm cũng không bắt được con công này. Con công nó còn biết tụng kinh đấy, thưa đại chúng. Rất là lạ kỳ cũng giống như con vẹt bây giờ thế đại chúng nhiều con vẹt nó hát được thì không không phải là không có cái chuyện con công tụng kinh chúng ta có thể tin được phải không? con vẹt nó hát được nó nói được tiếng người bình thường ừ. thế nhưng mà đến khi khi con công ấy sầu muộn vì luyến ái một con công cái quên mất việc tụng kinh thì ngay trong ngày hôm ấy nó bị dính bẫy người thợ săn <laughs> Thế đại chúng Na Tiên nói rất rõ. Ừ con công này có, nó có một con công công ái đấy thế mà nó luyến ái con công ấy thế là cậu mải mê tư tưởng đến cô công cái nên là cậu quên mất việc tụng kinh parita thì ngay trong ngày hôm ấy cậu quên tụng là cậu liền bị ông thợ săn ông tóm gọn ừ. tức là không được hộ trì nữa rồi ừ. thế là tiên đưa những cái ví dụ nó rất là cụ thể cái này là trong kinh phật có nói để nói tới cái năng lực hộ trì của kinh parita ừ. Thưa Đại, Đại Vương, Kinh Parita cũng như vật thực vậy. Kinh Parita có người hộ trì được, có người thì không hộ trì được. Những người mà Kinh Parita không thể hộ trì được có ba lý do sau đây. Đại chúng lắng nghe. À, những lý do nào mà Kinh Parita không hộ trì được? Những người nào Kinh Parita không hộ trì được? Chúng ta cố gắng để không rơi vào ba cái, cái hạng người này. Nhé. Thứ nhất là gì? một là cái người mà bị năng lực của ác nghiệp cản trở những người có ác nghiệp rất lớn rất nặng nó cản trở thì chúng ta thấy chưa cái ác nghiệp của chính chúng ta đấy thì cái này làm sao đức phật cũng còn nói là định nghiệp của chúng sinh ngài cũng không chuyển được mà đến như một kiều liên là đệ tử thần thông bậc nhất của ngài phải không? mà Ngài cũng rất là là thương quý. Mà khi Mục Kiều Liên trả nghiệp, Phật cũng có cứu được đâu. Không thể cứu nổi vì định nghiệp thôi. Mục Kiều Liên phải bị bọn cướp nó phanh thây xé xác đấy, trẻ xác đấy. đấy, định nghiệp. Thế thì những người mà ác nghiệp nặng, kinh Parita không hộ trì được nhé. Đấy, cho nên chúng ta thì phải tu làm sao để mà tránh ác nghiệp. Yeah còn kiếp trước không biết mình có tạo ác nghiệp gì không thì chưa biết kiếp này phải gắng tu thôi thứ hai là những người do nhiều phiền não phát sinh ở trong tâm những người trong tâm quá nhiều phiền não rối loạn thân tâm thì không được đương nhiên cái người mà tâm phiền não cũng không tụng kinh được thưa đại chúng trong tâm nó quá nhiều phiền não rối loạn tâm nó náo động người ấy cũng không hộ trì được kinh không hộ trì được Đó. tùng kinh nhưng tâm nghĩ lung tung đủ thứ chuyện phiền não đầy dẫy không hộ trì được thứ ba là do người không có đức tin người trì tụng kinh này không có đức tin không trì trí không quyết tâm trì tụng chỉ đọc vẹt ở cái miệng thôi đây chỗ này là chỗ rất quan trọng cái người tụng kinh Parita mà không có đức tin. Tụng thì tụng thôi, giống như mình bắt con mình vào vào tụng đi, nó tụng gọi tụng tụng khoán đây. Bố mẹ bắt tụng thì tụng nữa, chả, chả tin gì. Nó còn phỉ báng nữa, ôi giời, tụng mất công mỏi miệng, tốn hơi. Thì làm sao mà được được hộ trì, cảm ứng được cái năng lực hộ trì. Và cho nên người tụng kinh là phải có đức tin, lát nữa Thầy sẽ nói về cái đức tin rồi cái người ấy là không có trì trí không thực hành ờ, tức là người đấy không có tin thì đã, đã không tin thì cũng không thực hành những lời trong kinh dạy và ờ, không phát sinh được những cái thiện pháp nào cả đó mà chỉ tụng như con vẹt thôi đọc như con vẹt thôi thì không cảm ứng được không được hộ trì đó là ba cái cản trở lớn làm cho kinh parita không thành tựu không hộ trì được thưa đại vương nha. Thế còn ngoài ba cái trường hợp này thì Kinh Parita phát huy tác dụng hộ trì chúng ta an lành, an lành. Đấy là cái sự chân thật, sự chân thật. Thì kính thưa đại chúng, năng lực của Kinh Parita rất là lớn. Như vậy, Đức Phật nói là có thể hộ trì chúng ta thoát được lưới hái của tử thần, nếu chúng ta có đức tin và thọ mạng còn cơ mà thoát được cả cái chết đấy và kinh nghiệm thật sự rất nhiều phật tử cũng bạch với thầy họ tu tập chỉ tụng kinh điển mà họ thoát được những cái nạn thật sự và đức tin của họ rất là rất là sâu thế thì kính thưa đại chúng nói về đức tin thì sao đức phật dạy lòng tin là mẹ của các công đức sinh ra các công đức à, lòng tin là mẹ của các công đức tất nhiên ở đây phải là tin gì là chính tín chứ không được tà tín chúng ta đang nói đây là nói chính tín thế còn tà tín thì lại mất phước mất phước vậy chính tín trong phật giáo chúng ta là, là như thế nào gọi là chúng ta có chính tín có đức tin chân chính đó là gì chúng ta tin phật tin pháp tin tăng tin nhân, tin quả, tin nghiệp báo, luân hồi, tin sinh tử, và tin được tứ diệu đế, bát chính đạo Đức Phật dạy. Đó. Đấy, tạm gọi những cái đó là chúng ta có đức tin chân chính hay gọi là chính tín. Nha. Tin Phật là gì? Cái đầu tiên là tin Phật. Đức Phật là một con người thật, một nhân vật lịch sử có thật. Ngài đã đạt được sự giác ngộ, giải thoát tối hậu là đấng cha lành cứu độ có tâm từ bi mong muốn cứu độ muôn loài ngài chân thật là bậc vĩ nhân tuyệt luân chứ không phải phật là một nhân vật viễn tưởng hay là nhân vật mà do chúng ta tự dựng lên không phải đức phật là có thật đức phật tuy đã nhập niết bàn nhưng pháp thân của ngài thì hằng hữu không mất ngài bỏ cái thân nhục thân thôi nhưng pháp thân thì không mất và, và tâm của ngài vẫn phổ khắp tất cả pháp giới chúng ta phải tin như vậy lòng từ của ngài không giảm không mất tức lòng từ là lòng thương yêu chúng sinh không mất Đấy, cái đó là cái đặc biệt à, chúng ta phải tin được cái điều đó tin chắc à, thứ nữa là gì tin pháp là tin được những lời dạy của đức phật thật sự là chân lý là con đường đúng đắn để dẫn chúng ta đi đến chỗ hết đau khổ, giải thoát mọi khổ đau. Chắc chắn như vậy. Những lời từ chân lý nói ra, Đức Phật là bậc đã đạt được chân lý, đã thể nhập chân lý, cho nên những lời Ngài nói ra đều từ chân lý mà nói ra. Nó đúng muôn đời, không bao giờ sai cả. Ờ, không bao giờ sai. Rồi tin được Tăng, vâng. bản thể của Tăng là thanh tịnh, là cao quý. À, tăng đoàn chân chính thật sự nó có tác dụng cứu độ. Tăng đoàn cũng là dụng phước điền rất là cao quý trong nhân gian để cho chúng sinh hưởng phước báo. Chúng ta tin nhân, tin quả, có nhân và có quả. Như lúc đầu Thầy phân tích đấy, mà virus corona là nghiệp báo, là quả báo của nhân loại, chứ không phải là chuyện vu vơ tự nhiên mà nó có đâu ở trong pháp giới này không có cái gì tự nhiên mà sinh ra cả nó đều có nhân và có duyên cả thưa đại chúng à. virus corona cũng thế đủ nhân đủ duyên nó sinh ra mà đây là do ác nghiệp của chúng ta của nhân loại khiến nó sinh ra và cả nhân loại phải chịu nó phải chịu cái báo này đó. rồi chúng ta tin luân hồi sinh tử là thật phải không có có thật chứ đó. Dạ chứ không thể nói là không có luân hồi sinh tử Đó. chúng ta là con phật chúng ta tin chắc điều này có lục đạo luân hồi sáu cõi chứ không phải như một số vị bảo bây giờ không có địa ngục không có ngã quỷ không có ma quỷ gì cả không có trời không có thánh thần gì cả chỉ có mỗi cõi người này với một cái loài súc sinh đó hết <laughs> không phải cái đó là cái điều không đúng mà vì mắt chúng ta là phàm nhân không thể thấy được đó, không thấy được những cái cõi vô hình ấy chúng ta không phủ nhận nó mà lời đức phật nói các bậc thánh nói chúng ta phải tin cái thấy biết của các ngài nó đầy đủ hơn chúng ta chúng ta tầm nhìn xa chưa quá 10 km mà không làm sao thấy hết được mà chúng ta lại chỉ thấy bằng cái chỉ tin cái mắt mình thấy tai mình nghe mình bảo là mới, mới tin thì không phải cho nên người ta phải phải tin vào thánh ngôn lượng lời dạy của các bậc thánh ừ, nha yeah. Chúng ta tin vào Pháp Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy, vào Bát Chính Đạo là con đường dẫn chúng ta đi đến chỗ hết khổ, dứt hết khổ đau. Đấy là chính tín đấy, thưa đại chúng. À. Thì chúng ta bây giờ làm sao mà phải, ở đây trong Kinh Parita nói là chúng ta phải có đức tin đầy đủ. Đấy, và phải tin đầy đủ nghĩa là tin chắc trong lòng, đinh ninh, kiên cố, thanh tịnh trong kinh Phật thường nói cái cụm từ gọi là tín tâm thanh tịnh đấy. tức là một cái đức tin mà trong sáng trong này này thưa đại chúng đấy. mình tin mà trong lòng mình nó sáng rực lên đó tin chắc và đinh ninh khi nào tâm chúng ta nó u u tối tối chúng ta thấy chúng ta mê mà không có lòng tin đâu tâm mình nó u u mê mê là ta không có lòng tin luôn mất lòng tin luôn khi tâm chúng ta nó trong sáng thì tự nhiên chúng ta rất là vững vàng cái lòng tin đấy và có khi chính lòng tin lại giúp cho chúng ta trong sáng được tâm hồn mình ra cho nói cái, cái đức tin cái lòng tin nó giống như là cái viên phèn ấy, bỏ vào trong cái cái lu nước đục đó, nó làm cho lu nước đục nó trong Đấy. chúng ta hãy đặt lòng tin nơi tam bảo tin chắc giúp cho tâm chúng ta được trong sáng thầy vẫn hay dẫn cái câu là có cái bài hát đấy nhớ tới bác lòng con trong sáng hơn nghe không nhớ tới bác hồ lòng chúng ta trong sáng hơn nghĩ tới bác thôi chúng ta nghĩ tới đức phật nghĩ tới các bậc bồ tát thánh hiền lòng chúng ta trong sáng hơn và, và lòng tin chúng ta nó mạnh mẽ lên đấy thì ở đây nói cái đức tin là phải đức tin đầy đủ như vậy chứ không phải tin một cách yếu đuối hời hợt đại chúng hiểu không lòng tin của chúng ta nhiều khi yếu đuối hời hợt lắm và nay tin mai lại nghi và bây giờ thì nói con tin lắm nhưng mai mốt nhà mình xảy ra chuyện gì là hết tin phật luôn ừ. hết tin tam bảo luôn không tin có nhân quả nữa chứ ra ngoài đời thấy có những người người ta ác mà người ta lại sung sướng bảo ôi thế là nhân quả không có thật không? thấy những người hiền thiện những người hiền lành thì lại sao khổ thế bảo ôi thế là nhân quả không có phủ nhận luôn hết lòng tin luôn đấy cái lòng tin chúng ta như thế hay là chúng ta cũng tin là chẳng có ma có quỷ có thánh có thần gì cả làm gì có ma nhưng thưa đại chúng ấy, cái câu chuyện ngài mục kiều liên bị ma ba tuần nó nhập vào trong bụng ấy, chui vào trong ruột ngài nó ngoáy vào trong ruột ngài lên mà ngài mục kiều liên là, là thần thông đệ nhất ấy. mà nó cũng ma ba tuần nó nhập vào bụng ngài nó ngoáy trong bụng ngài ngài thấy trong bụng nó kêu ọc ọc thế ngài mới nhìn vào ngài thấy à con ma ba tuần thế ngài mới nói là này ngươi đi ra đi ta thấy ngươi rồi ừ. mà ngươi biết không Ờ, ta còn là cậu của người đấy, trong tiền kiếp đấy nhé người gọi là là là hàng con cháu của ta thôi vì mục kiều liên có một kiếp cũng là ma vương <laughs> thì lúc ấy thì con ma ban tuần này lúc ấy còn là là cháu <laughs> là cháu đấy thế sau đó thì ngài mới gọi nó ra nó bị ngài nhìn thấy rồi nó phải ra đấy thế thì chúng ta không thể nói là không có ma mà không có ma quỷ ngài sáng lợi phất đang ngồi thiền bị một con đại lực quỷ nó đánh một cái vào đầu lúc cái ngài đang nhập định và, và ngài mục kiều liên nói là với cái sức đánh của con quỷ ấy thì cái núi tu di cũng phải nát ra như bụi cơ ừ, thế nhưng mà ngài xá lợi phất khi xuất định ra thì ngài chỉ thấy đầu mình hơi ê e ê e một chút thôi thế và ngài bảo sao đầu mình lại ê e thế này thì ngài mục kiều liên bảo lúc nãy có một con đại lực quỷ nó đi qua và nó lấy cái, cái tay nó đập đầu ông một cái với cái sức đập của nó thì núi tu di cũng nát ra như bụi nhưng mà do ngài xá lợi phất nhập định mà cái năng lực của định đấy chống đỡ được đại chúng thấy khủng khiếp không đấy thế sao lại bảo không có quỷ trong kinh điển của phật có hẳn một cái, cái, cái, cái, cái gọi là bộ kinh gọi là, là ngã quỷ sự đấy rất nhiều câu chuyện về ngã quỷ đủ các loại đó thế thì chúng ta phải tin chứ mà chúng ta không tin là sao được đó thế thì ở đây ấy, trong bài kinh này Na Tiên nói, những người tụng trì Kinh Parita phải đầy đủ đức tin và lại làm sao nữa? Phải biết hành trì, có đức tin xong hành trì nữa. Wow. Kiên tâm chỉ trí và thực hành lời Phật dạy. Người ấy quy y Tam Bảo, tin Tam Bảo thì chắc chắn sẽ được năng lực hộ trì của Kinh Parita bảo vệ, chắc chắn. Đó, đấy là một cái điều hết sức là, là là rõ ràng. Nhé. Thì kính thưa đại chúng, qua cái phần phân tích như vừa rồi thì chúng ta mới thấy cái việc tăng ni Phật tử chúng ta cầu nguyện tụng kinh Tam Bảo để mong cho mình vượt thoát cái đại dịch này đối chiếu với kinh điển của Phật là một việc làm hết sức thiết thực. Nghe không? Chúng ta mong cho chúng ta thoát cái nạn dịch này, cho thân nhân của chúng ta thoát nạn dịch này, cho bạn bè ta, cho xã hội ta, đất nước ta và cho cả thế giới này thoát nạn dịch này. Phải không? Thì chúng ta hãy tu tập, hãy nguyện cầu, hãy tụng trì Kinh Parita, không? hãy tụng trì Kinh này. Và với đức tin thật là là kiên cố nơi Tam Bảo, đức tin kiên cố. Và chúng ta cũng biết Lòng từ bi của chư Phật và Bồ Tát thì phổ khắp tất cả muôn nơi và không bao giờ vơi giảm cả. Nhưng chúng ta nguyện cầu để cảm ứng được thì phải đủ nhân và đủ duyên. Như Thầy vẫn nói, không phải không đủ nhân đủ duyên mà chúng ta cảm ứng được đâu. Cái gì cũng phải đủ nhân duyên. Như mặt trời chiếu sáng khắp muôn nơi, nhưng mà có nơi người ta có thể nương vào ánh nắng mặt trời ta lấy được nửa ví dụ người ta biết làm cái kính hội tụ đấy và có cỏ khô hay là giấy bùi nhùi chúng ta có thể lấy được lửa từ cái kính lúp đấy và từ cái kính hội tụ đấy với cái bùi nhùi dưới ánh nắng mặt trời đấy là đủ nhân duyên đấy ai đã dùng cái, cái kính hội tụ đấy để lấy lấy lửa chưa thầy đã từng làm rồi nghe không? Thế còn thì mặt trời thì cứ như vậy nhưng mà không có kính, không có bùi nhùi thì cũng không ra lửa được. Dạ, không ra lửa được. Đấy gọi là đủ nhân, đủ duyên. Đấy, mặt trời như vậy đấy, nhưng chỗ nào có đủ duyên thì chỗ đó phát sinh được ra lửa, phát hiện ra lửa. Mặt trăng trên trời ấy, mênh mang như thế, nhưng mà chỗ nào có nước thì trăng mới hiện. Mặt đất thì không hiện trăng được. Đấy là đủ duyên, trăng mới hiện. Cũng vậy, lòng từ của chư Phật Bồ Tát mênh mang khắp tất cả Pháp giới. Nhưng mà chúng sinh nào có đủ nhân duyên thì mới cảm ứng được cái lòng từ ấy và cảm ứng được cái lòng từ ấy mới được sự gia hộ. Sự gia hộ của Phật là vô tư nhưng mà phải đủ nhân duyên chứ không phải không có nhân duyên mà mà gia hộ được. Cho nên Đức Phật thì có tam năng và tam bất năng. À, trong đó tam bất năng đó là gì? Là Đức Phật ấy không thể độ hết được chúng sinh. Thứ hai là Đức Phật không thể lập tức chuyển được định nghiệp của chúng sinh, không thể lập tức chuyển được. Thứ ba là Đức Phật cũng không thể độ cho người vô duyên với Phật được cả. Chúng ta nhớ như thế nhé. Đấy là ba cái điều Đức Phật không thể. Nghe không? Ba điều Đức Phật không thể. Vậy thì chúng ta biết ra sao. Cho nên, qua cái việc phân tích các cái ý vừa rồi thầy rất là mong muốn à, tất cả tăng ni và phật tử chúng ta với cái tâm của người con phật trước thế giới đang trong cái đại dịch hết sức nguy hiểm này hết sức đau khổ này thì chúng ta hãy phát khởi cái tâm bồ đề cái tâm thương yêu đến tất cả nhân loại không phân biệt đó là dân tộc nào, là tôn giáo nào, chúng ta đều gửi cái tâm yêu thương đến với tất cả. Và chúng ta hãy bằng chính mình nỗ lực tu tập, nỗ lực nguyện cầu, trì tụng Kinh Tam Bảo và với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người để sớm được thoát qua cái nạn dịch này. Đó là cái điều Thầy mong mỏi và nhắn gửi đến tất cả tăng ni và các Phật tử chúng ta. Bên cạnh đó, mỗi chúng ta lại khuyến khích thân nhân của chúng ta, bạn bè của chúng ta hãy phát tâm quy y Tam Bảo vì quy y Tam Bảo là được kết duyên với Tam Bảo, kết duyên với Phật Pháp, với giáo Pháp của Phật đấy. Cái Pháp quy y cũng chính là Pháp kết duyên đấy, thưa đại chúng. Quy y là quay về là nương tựa mà. Đó. Thì quy y này chính là pháp kết duyên vậy. Chúng ta khuyến khích tất cả thân nhân chúng ta, bạn bè chúng ta. Ai chúng ta gặp khuyến khích mọi người hãy quy y tam bảo đi và cho mọi người học Pháp để, để hiểu Pháp và tăng trưởng cái đức tin nơi tam bảo. Vì quy y mà không học Pháp thì cũng không thể có đức tin được, thưa đại chúng. Cho nên giúp mọi người quy y tam bảo, lại hướng dẫn mọi người học Pháp để mọi người tăng trưởng đức tin nơi tam bảo và được phúc lợi từ nơi từ nơi tam bảo đó thì đó là cái điều mà thầy hết sức mong muốn à, thì hôm nay à, buổi chia sẻ Phật pháp à, đến đây à, thầy tóm lại với cái chủ đề cầu nguyện và tụng kinh tam bảo với đức tin để vượt qua đại dịch covid 19 chúng ta hiểu được và những các cái nhân duyên nghiệp báo của chúng ta à, chúng ta phải tu tập phải thực hiện lời phật dạy và trong đó đặc biệt là chúng ta tu học tụng trì kinh tam bảo này tăng trưởng đức tin để chính mỗi chúng ta được chuyển nghiệp vì có được chuyển nghiệp thì mới được hộ trì chính khi có sự hộ trì tức là chúng ta đã chuyển nghiệp đấy thưa đại chúng đó. và chúng ta truyền cái năng lượng này đến cho cộng đồng cho xã hội cho cả nhân loại và dù ít dù nhiều mọi người cũng được hưởng những cái phước lành từ cái thiện tâm của chúng ta mong sao cho cả nhân loại chúng ta sớm vượt qua đại dịch này và mọi người cũng đều có duyên lành nơi Tam Bảo. Đấy là tâm nguyện của Thầy gửi gắm đến tất cả. Xin cầu chúc cho tất cả được an lành và vượt qua đại dịch này một cách bình an.